bạn làm trong chương trình hàng năm của Quốc tế Cát Lâm. Đây là một chương trình cuối cùng của năm 2023 và ngày hôm nay thì Cát Lâm có rất nhiều các sự kiện khác nhau như là cuộc thi Trung Trung Vàng rồi để tìm hiểu về đất nước và con người Đài Loan cũng như chúng tôi cùng nhau uh, trao đổi những món quà và cảm ơn các bạn đã đồng hành của chúng tôi trong thời gian vừa qua và Cát Lâm cảm thấy rất biết ơn rất biết ơn các quý vị phụ huynh, các em học sinh, các quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng thương hiệu quốc tế Cát Lâm trong 10 năm vừa